Hello everyone, welcome to channel NetGo Game đầu là BNN công nhé Start ok con nhầm rồi Awesome. oh, sai rồi. awesome. Oh, shy. Big World Legacy Legacy 哦，他过了。 nguy hiểm quá sợ không thắng được cái kia You what? defend. Yeah, come on. Good job, buddy. Eventually, my box had been found. Well, hello. Hey, hey, let's get down to business. Oh, my man. You might want to put that down. Ooh, yeah. Whoa, whoa, whoa. cần đồ mua khẩu súng này mua cái tên này mua cái tên này post-traumatic stress disorder. Stop, please! Next game Zanjik 3D Ăn cái gì bây giờ oh, Là sao Uh. Oh. Là sao nhỉ? sebenarnya thế mũi tiêm con heo Oh, oh, oh. apoio. marker rớt Let us go.